là mấy ngày nay Phong đang bận đi quay MV mới các bạn ơi oh. MV mới đó nha Và sắp tới Hero Team sẽ có một MV mới rất là hay cho các bạn xem luôn các bạn nhớ Chờ để xem cái MV đó cùng với Hero Team nha mọi người Ê mà khoan tính ra là cũng đã lâu lắm rồi hình như là phong chưa ra tập mới của tôi là phù thủy mạnh nhất thì phải cho nên là mấy bạn mấy bạn cho phong xin lỗi nha bởi vì là phong bận đi quay mv á cho nên là phong chưa ra tập mới được phong hứa với bạn là ngày mai sẽ có tập mới cho các bạn xem nha ok bạn nhớ cày view ủng hộ cho phong nha bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều ok thôi bây giờ mình phải về nhà thôi từ từ mà khoan tính ra là bình thường mình về tới tận nhà là em bé Sammy mà nghe thấy giọng mình là sẽ chạy ra ngoài để đón mình mà ta sao tự hôm nay lại không thấy ai vậy trời gì kỳ vậy Sammy ơi ủa hình như Sammy đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi đâu để mình vào nhà mình xem coi hù à, ủa tính ra tôi chạy vào nhà tôi hù luôn mà cũng không thấy ai luôn mấy ông ơi ủa vậy đó cuộc là em bé Sammy đang ở đâu ta từ từ để mình để cái túi mình ở chỗ này đã đóng cửa lại nè Ồ, cái gì đây? À, đây là những bức tranh mà em bé Sammy vẽ nè bạn Trời ơi, vẽ đẹp quá ha Cái gì đây, hình con Ripper nè Hình ngôi nhà nè, trời ơi, đẹp dữ ta Wow, wow, wow, Ủa mà khoan Tính ra là giờ này chỉ mới có 5 giờ chiều thôi Mà em bé Sammy đi đâu rồi mà sao ừ, chưa thấy ta Ủa, à, có khi nào là em bé Sammy đang ở trong nhà nhà nhà tắm không ta Ủa khoan, không có luôn Ủa, tại sao vậy ở trong phòng cũng không có mà trong nhà tắm cũng không có luôn ủa vậy có có có trong nhà bếp không trong nhà bếp không có luôn bạn ơi ủa, vậy rốt cuộc em bé sammy đi đâu chạy tính ra là em bé sammy chỉ mới là em bé thôi làm sao đi ra ngoài được chẳng lẽ là chẳng lẽ là em bé sammy đã bị bắt cóc rồi sao trời ơi có khi nào là bị bắt cóc không trời trời mấy bạn ơi mấy bạn có thấy em bé sammy đâu không mấy bạn nhớ nói với phong biết nha trời trời ủa có khi nào là có khi nào là em bé Sammy đi ra ngoài chơi xong bị bị bị bắt cóc không trời giờ sao đi trời ơi rốt cuộc giờ phải làm cách nào đi kiếm lại em bé Sammy đây bạn ơi à, cái gì đây ủa cái nắp gì đây hả một cái căn hầm ui ủa, trời, ủa mấy bạn ơi tính ra trong nhà tôi có căn hầm bí mật khi nào mà sao tôi không biết vậy bạn ủa từ trước giờ tôi nhớ tôi đâu có xây căn hầm bí mật trong nhà tôi đâu ta gì vậy À, hay là căn hầm bí mật này là do em bé Sammy xây mấy bạn Ồ, thì ra là như vậy À, hóa ra núp bên dưới đây à Đâu để mình chui xuống mình kiểm tra coi Ê, ủa, ủa không có ai luôn bạn ơi Ủa mà khoan, tại sao bên dưới căn hầm bí mật lại có dàn máy tính nè Rồi có thêm gì đây Mấy cái bình chế tạo thuốc đồ nữa bạn Trời trời, cái gì, cái gì mà nhiều thứ bên dưới vậy Ủa mà khoan, vậy rốt cuộc Bây giờ ở bên dưới căn hầm bí mật Cũng không có em bé Sammy luôn Vậy em bé Sammy đang ở đâu các bạn Ủa gì kỳ hay Ủa Cái gì kỳ vậy chẳng lẽ là Chẳng lẽ là bị bắt cóc thiệt rồi hả mấy bạn Mà khoan Để mình kiểm tra coi nhiều khi xung quanh đây nó có một cái gì đó manh mối nữa bạn Để mình kiểm tra thử nha Ờ... À, hai cái bức tranh này nhìn khá là nghi ngờ nè bạn ơi, bạn coi nè. Bình thường nha, khi người ta mà gọi là treo mấy bức tranh lên tường á là người ta người ta sẽ treo cao cao vậy nè. Còn bức tranh này lại nằm ở bên dưới đất. À, chắc chắn là có điều gì bí ẩn ở đây để mình thử nha bạn mình sẽ thử mình đi qua thử coi à có có có có, có dấu gì bên đây không ồ không có dấu gì hết bạn ơi còn bên đây thì sao ấy ui ui gì vậy <gasps> ôi trời ơi ui. thôi bạn ơi bạn coi nè mình có thể đi xuyên qua được bức tranh đó bạn ơi à thì ra đằng sau này có một căn hầm bí mật Oh, ôi em bé Sammy này ghê nha Không chỉ bên dưới này có căn hầm bí mật Mà trong căn hầm bí mật có thêm một căn hầm bí mật nữa bạn ơi <laughs> kỳ vậy Ok thôi để mình đi qua mình xem thử coi Trời ơi trời Tôi không ngờ là trong lúc tôi đi quay MV Em bé Sammy ở nhà xây nguyên căn hầm bự như thế này luôn á bạn Ồ, Ủa cái này là gì đây À vậy có nghĩa là bây giờ là mình sẽ phải vượt qua những cái thử thách này Để gọi là mình kiếm được cần gạt Mình mở cửa để mình qua bên cái map tiếp theo bạn ơi À hóa là như vậy Ui trời tính ra là em bé Sammy giỏi rồi ha xây nguyên căn hầm bí mật rồi có thêm mấy cái thử thách nữa nè Ê, ok bây giờ mình sẽ thử mình à, mình vượt qua mấy cái thử thách này để mình coi coi Ê, rồi xong té rồi mình sẽ thử mình vượt qua mấy cái thử thách này để mình coi coi bên trong uh, cái gì ta căn phòng cuối cùng nó có gì nha các bạn nha ok vượt qua nè hey, trời gì chứ mấy cái bắt cua này dễ ẹt ok rồi đã qua nè mở rương coi có cần gạt không à đây thấy cần gạt các bạn ơi ok bây giờ là mở cửa qua phòng thứ hai nè bạn để coi coi phòng thứ hai là có gì nha các bạn nha trời cái gì, vậy? cái gì đâu mà trong đây nhiều tủ sách quá vậy trời ừ. ồ ừ. ha ha mình hiểu rồi các bạn ơi ở trong căn phòng tiếp theo này là chúng ta sẽ phải mở từng cái rương này để kiếm ra cần gạt các bạn ơi trời cái này dễ để coi coi nè cái này không có nè cái này cũng không có luôn ủa sao không có rương nào có vậy ta đâu để mình đi thử cái rương này coi ủa không có luôn các bạn ơi vậy rương này coi có không không có luôn rương này rương này cũng không có Rốt cuộc là rương nào có đây trời Ồ hay là như mình mới thấy À đây đây thấy rồi thấy rồi Trời ơi trời Tính ra tôi bị cận từ ở bên ngoài đời thật Cho đến trong game tôi cũng bị cận luôn mấy ông ơi <laughs> Giờ tôi đi ngang qua tôi thấy cần gạt rồi mà tôi không biết luôn á Ok giờ tôi sẽ mở cửa tiếp nè Coi coi tiếp theo là gì đây U, nguyên một cái hồ bơi luôn bạn ơi trời ơi đã trời bơi bơi bơi bơi bơi liền bơi liền Thôi tính ra là mình đi quay MV nguyên một tuần lễ Mình không không được tắm mấy bạn ơi Bây giờ về nhà xong có nguyên hồ bơi luôn Tắm thôi tắm thôi Mà khoan từ Tính ra nhiệm vụ của mình từ nãy giờ là mình phải vượt qua mấy căn phòng này Để mình đi kiếm em bé Sammy Mà chứ phải đến đây để tắm hồ bơi đâu chạy Quên quên quên Lại lại lại <laughs> Rồi mà khoan Tại sao ở đây nó lại nuôi cá luôn vậy ta Trời nhiều cá quá nè bạn Sẵn đang đói Để mình làm thịt mấy con cá này ăn coi Ủa ở ờ, mấy con cá này mấy con cá mô hình á sao mình quýnh nó không được ta ơi được nè được nè được nè ủa mà khoan thôi chắc không quýnh đâu mấy con cá này tội nghiệp lắm bạn ơi quýnh nó tội nghiệp lắm bây giờ mình sẽ xuống mình kiếm cần gạt nha mà bên dưới này nó có mấy cái rương nữa bạn nhiều khi là cần gạt được giấu trong mấy cái rương này nè cái này là không có nè để mình bơi qua cái bên đây coi à trời ơi tính ra là em bé sammy này xây đẹp dữ ta xây bên dưới có cả san hô nữa nữa bạn rồi cá bơi nữa kiểu nhìn đẹp vãi ok coi cái hồ bơi này coi à đây đây trong đây trong cái rương này có cần gạt nè rồi phát hiện ra được cần gạt các bạn ơi à, trời, cái gì vậy ui ui chết đuối chết đuối chết đuối bơi lên bơi lên bơi lên trời trời tôi quên mất tôi mà ở bên dưới nước nhiều quá là tôi sẽ bị chết đuối bạn ơi bởi vì tôi là linh vật của tôi là cá heo nhưng mà tôi lại không biết bơi mấy bạn ạ à. cho nên là ở bên dưới nước nhiều là tôi sẽ bị chết đuối <laughs> ok rồi tôi sẽ mở cần gạt ra nè căn phòng tiếp theo là gì đây rồi tại sao căn phòng tiếp theo lại quá trời lava vậy các bạn quá trời lava luôn các bạn ơi kiểu này mà rơi xuống dưới là tôi sẽ trở thành một con heo nướng luôn á bạn trời trời à quên cá heo nướng nha tôi là cá heo chứ không phải là con heo nha các bạn nha ok rồi khoan bây giờ là cách nào để vượt qua được chẳng lẽ là bây giờ mình sẽ phải nhảy từ bên đây qua bên kia luôn hả ta đâu có thấy cái cầu thang hay là hay là mình đâu có thấy một cái cây cây cây cầu nào đâu trời kỳ giờ sao qua trời à hiểu rồi hiểu rồi các bạn coi mình rồi nha mình hiểu rồi chắc là gọi là Sammy thấy chân mình dài quá chân mình một m tám cho nên là Sammy quyết định là xây cái này ra cho mình nhảy một phát qua bên kia các bạn bạn coi mình này nha đấy một hai ba rồi là xong chơi ngu rồi chơi ngu rồi chơi, chơi ngu luôn Ai, trời ơi bạn ơi pha vừa rồi mình đúng chơi ngu luôn á bạn nghĩ sao mà có thể nhảy từ bên đây qua bên kia được trời ơi tôi uh, bị gọi là ảo tưởng sức mạnh này các bạn ơi ủa vậy giờ rốt cuộc làm cách nào qua đây được ta ủa ủa, ủa gì vậy ủa các bạn ơi, mấy bạn nhìn nè Ủa sao tự nhiên Phong lại có thể đứng được ở trên lava vậy trời ừ. Ủa À thì ra là có một cái con đường tàn hình mấy bạn ơi Mình sẽ đi trên con đường đó À trời làm tôi từ nãy giờ tôi không biết Tôi cứ tưởng là mình mình mình sẽ gọi là nhảy từ bên đây qua bên kia chứ Ai về đâu là có một cái cây cầu tàn hình Trời trời trời, trời ok ok Bây giờ mình chỉ cần đi theo cái cây cầu này là qua được đúng không à, Đi qua đây nè phải không Ôi, oh, rồi rồi rồi qua bên đây vòng qua đây à mình cứ đi chậm chậm thôi bạn ơi coi chừng té cái chừng té ủa trời quá đơn giản quá đơn giản ok khoan chỗ này là cục rồi các bạn ơi đường cục rồi à vậy mình sẽ nhảy từ đây qua kia đúng không Hui. À, ờ, ờ, ok ok qua được rồi cứ tưởng té nữa rồi chứ ok trời tính ra em bé sammy này xây mấy cái bẫy ghê thiệt chứ ủa mà khoan chỗ này không không cần cửa bạn ơi đi qua luôn ok đi qua nè ủa rồi sao căn phòng tiếp theo nhìn trống trơn không có gì hết vậy ờ ủa cái gì đây cái rương ô trong cái rương này có rất là nhiều mũi tên và một cái cung tên các bạn ơi À hiểu rồi nha Vậy là mình sẽ dùng cung tên để mình bắn cái nút ở bên kia nữa bạn Là mình sẽ mở được cửa Trời Nói thiệt với bạn luôn nha Phong cận chơi game rất là lâu rồi Cho nên nói thiệt các bạn Trình độ gọi là bắn cung của Phong có thể nói là siêu phẩm luôn rồi Bắn phát dính liền luôn các bạn coi nè Một phát thôi nè ăn luôn nữa bạn coi nha Ôi chà Ôi trời ơi à... Cái gì kỳ vậy? À, à, à, à, game, game lắc à tôi không biết gì nha cái này do game lắc nha chứ không phải là do do tôi bắn dở nha cái này do game lắc á trời ơi game lắc quá à. để để để bắn lại coi hey đó thấy chưa cửa mở nè ghê chưa ghê chưa dính luôn dính luôn trời ơi thấy không mày thấy không nãy là do game lắc thôi chứ nó tôi mà gọi là sao ta tôi mà tập trung xíu bắn phát là được liền hiểu không đấy <laughs> ok rồi tiếp theo là gì đây ờ à, ủa trong đây nhiều cần gạt quá vậy ồ oh, còn đây có một cái cửa nè giờ mình phải làm gì đây à, ờ, Sau trên đây nó có những con số nữa nè bạn ơi À vậy là cái cần gạt này là số 1 Cần gạt này là số 2 này số 3 À vậy là mình sẽ phải giải câu đố mấy bạn ơi Ok ok để xem coi à, Câu đố thứ nhất 1 với 1 bằng mấy hả Ủa sao tự nhiên lại câu đố dễ quá bạn ừ. 1 cộng 1 bằng mấy Ủa sao câu đố dễ quá ta tính ra là phải cho câu câu đố nào đó nó khó khó tí Chẳng hạn như là câu đố hóa học à, đồ cái kiểu cho nó khó khó tí câu đố dễ vậy một cộng một bằng hai chứ bằng mấy nữa ờ à, đúng rồi ha tính ra đây là căn hầm bí mật của em bé sammy mà thì em bé sammy còn nhỏ mà đâu có biết tính đâu bạn chỉ biết tính một cộng một bằng mấy thôi <laughs> ok rồi một cộng một bằng hai nè ok tiếp theo hai thêm hai quá đơn giản hai thêm hai bằng chín <laughs> giỡn thôi hai thêm hai bằng bốn nha <laughs> tôi không có ngu tôi không ngu nha nha ok rồi tiếp coi bốn với một bằng mấy à, trời quá đơn giản 4 với 1 là bằng 5 đây nè bây giờ là 2 nè 4 5 rồi ok cái cuối cùng là gì đây hero team có bao nhiêu người Ủa khoan sao câu đố gì đâu mà nó lãng nhách vậy bạn tự nhiên đang đố là là một cộng một mấy hai cộng hai mấy giờ tự nhiên chuyển qua hero team có bao nhiêu người để mình tính coi hero team mới vừa có có bạn mimi gia nhập nữa thì sẽ có 8 người các bạn ơi à ok 8 người nè gạt cân gạt nè sao tôi chưa thấy chuyện gì xảy ra hết vậy các bạn ủa tính ra tôi mở đúng rồi mà sao nó chưa mở cửa cho tôi nữa ủa gì kỳ vậy ủa chẳng lẽ là tôi đã làm sai chỗ nào hả ta mấy bạn ơi mấy bạn thấy phong làm đúng không các bạn tính ra là mấy cái bài này dễ ẹt luôn á mà tôi còn làm sai nữa rồi tôi chịu luôn nha một với một là bằng hai à đúng rồi nè hai thêm hai bằng bốn ủa đúng luôn rồi nè bốn với một là bằng năm ủa đúng luôn Hello team có bao nhiêu người? Rồi ờ, Hello team có 8 người. Ủa, tính ra đúng rồi mà ta, sao tự nhiên là không được ta? Ờ, Ủa gì kia Trời Ủa sao tự nhiên bên đây nó lại xuất hiện một một một cái bảng đó nè bạn trời ơi tính ra nó nó nó nó nó nó giấu câu câu câu hỏi bên đây bạn ơi năm với năm bằng mấy trời năm với năm bằng 10 à vậy là gạt cái này ra mở cửa đúng không trời trời ơi bạn ơi tính ra là này chơi cú lừa các bạn à tính ra tôi đã bị cận rồi mà còn giấu tấm bảng trên đây nữa ai thấy được trời chơi chơi kỳ trời ok để qua coi phòng tiếp theo là gì đây à, ủa, sao có cái xe nó chạy vòng vòng vòng đây ta ok để mình đi qua ủa, ủa sao mình đi qua không được các bạn ơi trời tính ra là mình mình bị kẹt ở đây mình không đi qua được các bạn ạ à. ồ thì ra trước mặt mình là có một cái bức tường tàn hình mấy bạn ơi ủa vậy làm sao giờ mình qua được ta ờ à hiểu rồi hiểu rồi mấy bạn ơi bây giờ chúng ta chỉ cần chờ cho cái xe này chạy qua đây rồi mình ngồi lên xe là được đúng không rồi ngồi lên xe nè rồi đi thôi đi thôi tôi thấy gì á sai sai mấy ông sao cái xe đang chạy thì tôi ngồi lên cái đầu cái xe nó không chạy luôn vậy chẳng lẽ tôi mập quá nữa mà xe nó không chạy luôn hả mấy ông không gì kỳ vậy không thử lại coi ôi ôi ôi được rồi nè được rồi nè trời ơi làm sao muốn chết à ờ, giờ tôi phải chờ cho nó chạy nguyên vòng này xong rồi tôi mới qua bên được phòng tiếp theo hả trời gì khó dữ vậy ok đi nhanh lên xíu đồ ôm xe mày đi chậm quá vậy ôi quay quay xuống nè ok ôi trời may quá bạn ơi Cuối cùng thì cũng đã xuống được rồi Rồi căn phòng tiếp theo là gì đây Ủa Căn phòng tiếp theo ừ, tới thui vậy không thấy gì hết trơn vậy Ủa Không có gì trong đây luôn bạn ơi Ủa vậy giờ mình phải làm gì tiếp theo đây trời Hmm, tôi thấy có cái cửa ở đây đáng nghi quá nè anh em ơi Một cái cửa là bằng vàng luôn các bạn ơi Xịn giữa ta bằng vàng luôn nè Rồi còn ở đây nè Nó có bức tường màu hồng Nó khác với bức tường bằng gỗ ngoài đây Có khi nào bên trong đây là kho báu không các bạn Trời ơi, kho báu Wow, có khi nào Phong sắp trở thành đại gia giàu nhất thế giới không? Bởi vì trong đây sẽ có kho báu Ok, từ từ để mình vô xem coi Vậy là kỳ này mình giàu to các bạn ơi Mình sẽ mua được Lamborghini Mình sẽ mua được biệt thự Mình sẽ gọi là đi qua gì ta Đi du lịch à, gì, vòng quanh thế giới luôn các bạn ơi Ok, vậy là sắp có kho báu rồi nha Ok, mở cửa nào Ủa, Ủa? Sao kho báu gì đâu mà toàn bóng bay không vậy trời Ủa tính ra là tôi tưởng là tôi mở cái cửa này ra Là trong đây sẽ là một đống vàng bạc châu báu kim cương bên đây chứ ai về đâu không có gì hết chị Ủa rồi còn gì đây Ủa cái này là cái giường ngủ mà Ủa một khoan Trời ơi, bay bạc ơi Hóa ra là cái em bé Sammy đang nằm ở bên dưới đây ngủ mấy bạn ơi Ủa trời, tính ra là bà nằm ngủ thôi Bà làm gì, bà chui xuống tận căn hầm bí mật Vượt qua biết bao nhiêu là thử thách thì mới xuống đây được vậy trời Ủa gì kỳ vậy trời ơi trời mà tính ra là bà ngủ nhìn cái mặt bà dễ thương không kìa trời ơi ngủ hai cái má hồng lên kìa trời ơi dễ thương dữ ha trời ơi bạn ơi Làm cho mình từ nãy giờ cứ tưởng là mình đang đi kiếm kho báu Mình tưởng là mình sắp giàu giàu rồi Mình sắp trở thành đại gia rồi Kiếm được nhiều kho báu, nhiều kim cương rồi Ai về đâu Chỉ là một căn phòng Với một cái giường nằm ngủ như thế này thôi sao trời Hóa ra đây là căn phòng màu hồng của em bé Sammy sao Hay mà thôi kệ Nói chung mà tôi không cần vàng bạc kho báu hay gì đâu Đối với tôi đây chính là cục vàng của tôi rồi nè sammy à sammy là cục vàng gọi là quý giá nhất của tôi nè à, ờ, tôi là tôi thương sam nhất trên đời luôn á mấy ông <laughs> ôi trời hay tính ra là vượt qua bao nhiêu thử thách hóa ra là bà sammy bà không bị bắt cóc mấy bạn ơi mà em bé sammy là chui xuống dưới đây nằm ngủ nhá trời ơi trời thôi rồi bây giờ mình để cho bà ngủ đi mệt quá à. nhìn bà ngủ dễ thương quá mà tôi cũng không nỡ kêu bà dậy nữa trời ơi trời ok bạn ơi vậy là hôm nay mình đã cùng với bạn chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách vượt qua biết bao nhiêu mọi trắc trở ở bên dưới căn hầm bí mật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 youtube của em bé Sammy Đăng ký cho Sammy Và đăng ký ủng hộ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha mọi người Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Yêu anh em Quá trời <laughs> Bye bye nha